Hello, xin chào quý vị các bạn. Ờ, hôm nay Dũng sẽ chia sẻ với quý vị các bạn đó là cổ phiếu FPT. FPT là một cổ phiếu ờ, đa ngành, trong đó có hai lĩnh vực chính đó là công nghệ chiếm 42% và lĩnh vực viễn thông chiếm 39%. Ngoài ra thì FPT còn sở hữu một số cái mảng như là liên kết trong đó có ngân hàng Tiên Phong Banh. À, Tiên Phong Banh thời điểm này thì FPT chiếm khoảng 7% tức là không nhiều lắm. Ngoài ra còn những cái mảng giáo dục đào tạo hoặc là những cái à, công ty liên kết khác nhau tuy nhiên thì chúng ta sẽ phân tích vào hai cái lĩnh vực chính đó là công nghệ và công nghệ viễn thông thì ở đây chúng ta biết rằng là một cái công ty ấy, mà chúng ta muốn để đạt được cái tỷ lệ lợi nhuận tăng trưởng mức cao thì chúng ta tập trung vào cái mảng cốt lõi của doanh nghiệp đó bởi vì mảng cốt lõi này nó mới giúp cho doanh nghiệp tạo ra mức doanh thu lợi nhuận ở mức cao và chúng ta xem xuyên suốt trong xu hướng gọi là chung và dài hạn để xem là bản chất của một cái doanh nghiệp Ờ, cái cốt lõi nó là gì và lúc đó chúng ta có thể xem chúng ta có thể đầu tư ngắn hạn trung hạn hay dài hạn được không thế thì với FPT thì chúng ta biết rằng là để nắm rõ được cái ờ, văn hóa doanh nghiệp của FPT thì chúng ta sẽ thấy rằng là thực tế FPT là một trong những cái doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam trong thời điểm hiện tại đúng không đó là mảng công nghệ và nếu chúng ta phân tích về những yếu tố về xu hướng về à, những cái chất xúc tác để tạo ra một cái doanh nghiệp FPT có uh, khả năng tăng trưởng cao trong thời gian tới như nào thì chúng ta sẽ theo dõi toàn bộ những cái diễn biến cũng như là cái phân tích của Dũng trong cái buổi hôm nay nên khi mà các bạn theo dõi thì uh, Dũng mong là chúng ta theo dõi hết bởi vì khi mà chúng ta không theo dõi hết thì chúng ta đánh giá mang tính chất là nó không được khách quan khi mà không được khách quan thì chúng ta sẽ có thể mua bán nó không đúng thời điểm hoặc là mua bán nó bị sai lệch nên chính vì vậy thì à, vậy FPT có thể đầu tư ngắn hạn hay trung hạn hay dài hạn được không à, trước hết thì à, Dũng à, muốn chia sẻ các bạn đó là à, một số các bạn có chia sẻ là à, thường thì khi mà FPT ở những cái vùng giá thấp như này 45 46 này thì thường người ta sẽ chia sẻ khuyến nghị chúng ta mua vào nhưng với chiến lược đầu tư tăng trưởng hoặc là việc mà phân tích VSA của DVD à, thì uh, à, DVD sẽ không bao giờ mua ở trong quá trình nó đang lao dốc này tuy rằng giá nó rẻ bởi vì thực tế chúng ta không thể biết được là uh, cung cầu của các nhà đầu tư lớn hay tổ chức nó đang uh, tham gia hay là bán ra trong thời điểm này nên chính vì vậy mua vào những cái quá trình giao dốc này thì thực sự là rất nguy hiểm hoặc là mỗi cổ phiếu mà đang chưa hoàn thành mẫu hình chúng ta gọi là mẫu hình à, vì sao chúng ta gọi là mẫu hình bởi vì chúng ta biết rằng là à, mỗi một doanh nghiệp chúng ta thấy là FPT nó cũng có một cái mô hình kinh doanh của nó và việc mà ứng dụng những mô hình kinh doanh của nó nếu chúng ta biết là uyển chuyển thì chúng ta thấy được là cái khả năng thành công rất là cao hoặc là chúng ta thấy là là bản thân à, Vingroup hoặc là một số doanh nghiệp khác thì thường nó sẽ có những cái mẫu hình ờ, của doanh nghiệp của mình nên chính vì vậy thì thường những doanh nghiệp đấy họ mô phỏng một cái chiến lược đầu tư của một cái doanh nghiệp nào đó đã thành công nên chính vì vậy họ đã thành công ạ thế cái việc mà chúng ta ứng dụng nó bị sai hoặc là chúng ta ứng dụng chưa đúng nên dẫn đến nó bị thất bại nên chính vì vậy thì trước khi mà chúng ta phân tích về FPT thì chúng ta sẽ phân tích ở những cái khía cạnh đầu tiên ạ chúng ta khía cạnh đầu tiên về xu hướng khía cạnh thứ hai là chất xúc tác đó là những yếu tố có thể tác động à, tạo ra cái sự tăng trưởng đột biến của FPT trong thời gian tới cái thứ ba là chúng ta nói về mẫu hình đúng không ạ mẫu hình à, cổ phiếu này đang hình thành mẫu hình gì và có khả năng thành công hay không và cái thứ tư nữa chúng ta sẽ xem là cái điểm mua của cổ phiếu này xem là chúng ta thấy là nếu chúng ta mua vào những thời điểm nào có độ an toàn cao nhất và cái thứ năm là chúng ta sẽ nói đến cái độ rủi ro cũng như là cái uh, việc mà chúng ta bán cổ phiếu nào này khi mà chúng ta có lợi nhuận trong cái việc đầu tư của mỗi chúng ta thế thì một số các bạn uh, có chia sẻ là tại sao lại uh, không mua khi một cổ phiếu rẻ giống như hôm trước cũng đã chia sẻ bởi vì thứ nhất là chúng ta khi một cổ phiếu lao dốc thì chúng ta không biết là khi nào cổ phiếu có thể tăng lại và trong đầu tư chứng khoán đặc biệt là các nhà đầu tư cá nhân thậm chí là các nhà đầu tư tăng trưởng thì họ luôn luôn thích mua ở trong xuống đi lên còn với các nhà đầu tư quản lý quỹ các bạn nhá quản lý quỹ hoặc là những nhà đầu tư mà giá trị thì họ thích mua cổ phiếu giá rẻ quan trọng là mua bằng phương pháp nào chúng ta có lợi nhuận và đặc biệt là an toàn quản trị rủi ro tốt đấy là cái, khi mà cái kết trong bất cứ phương pháp nào nên bạn có thể bạn đầu tư phương pháp nào cũng được nhưng bạn có lợi nhuận đó là cái mà giúp các bạn an toàn cũng như là uh, giảm thiểu rủi ro trong quá trình đầu tư của vị bạn thì ở đây chúng ta nói về xu hướng ạ chúng ta biết rằng là vì sao Dũng sẽ không bao giờ mua cổ phiếu FPT ở trong đoạn này đấy kể cả trong đoạn này trường hợp có mua thì chúng ta gọi là chiến lược đầu tư lướt sóng chiến lược đầu tư lướt sóng thì Dũng đã chia sẻ cho các quý vị bạn rồi nếu các bạn nào mà chưa xem thì quay lại xem chiến lược đầu tư lướt sóng để các bạn biết rằng là à, tại sao chiến lược đầu tư lướt sóng có thể kiếm được 100% lợi nhuận trong vòng uh, khoảng 2 đến 3 nhịp đúng không ạ? 2 đến 3 nhịp khi mà các bạn mua vào sử dụng gọi là sử dụng lãi kép ạ. Lãi kép là một trong những kỳ quan của thế giới mà được anh Tanh là người gọi là phát minh ra. Thế ở đây chúng ta thấy là FPT sao? Nếu chúng ta quan sát về xu hướng thì à, một số các bạn đã từng theo dõi và đã hiểu phương pháp của DVD thứ nhất chúng ta sẽ cần phải xem một xu hướng về trung hạn dài hạn và ngắn hạn trung hạn thì chúng ta thấy là rõ ràng cái đường SMA 50 150 đang cắt SMA 200 trong xuống đi lên tức là sau xuống dốc lên chúng ta nhớ SMA 200 cũng đang có xuống dốc lên đây chúng ta đang xuống lên đặc biệt là chúng ta nhìn thấy cái đường ngắn hạn ở 150 đã nằm trên SMA 150 và SMA 200 trong xuống đi lên đấy là một trong những cái à, điều kiện quan trọng để chúng ta biết được cái xu hướng về trung hạn dài hạn và ngắn hạn đang ở xu hướng tích cực bạn nhớ như này một cổ phiếu nó đạt tiêu chí này nha nó sẽ đảm bảo cho cái việc mà cổ phiếu của bạn sẽ là một cổ phiếu tăng trưởng à, tuy nhiên thì cái điều tiếp theo các bạn cần lưu ý là những cổ phiếu mạnh nhất tốt nhất á, nó không phải là nó chỉ là nằm trong 5% cổ phiếu đạt trong xu hướng này thôi ạ à. đây Dũng nhấn mạnh là những cổ phiếu tốt nhất khỏe nhất hay là siêu cổ phiếu thì nó chỉ là nằm trong 5% các gì ạ à, các cổ phiếu đạt tiêu chí này thôi ạ à. còn những siêu cổ phiếu thì 95% nó phải đạt được tiêu chí này các bạn nhớ nhá 95% nó phải đạt được tiêu chí này còn nếu nếu mà nó không đạt tiêu chí mà này bạn biết là chỉ có 5% nó không cần đạt tiêu chí này nó vẫn tăng thì thực sự là chúng ta thấy là nó khó hơn cả đánh lô đánh đề đúng không nên chính vậy thì những cổ phiếu đạt tiêu chí này thì chúng ta mới đưa vào gì ạ tầm quan sát hay là radar quan sát để chúng ta có thể hiểu rõ được tức thì khi mà chúng ta thấy là xu hướng nó đang rất tuyệt vời đúng không ạ đây là xu hướng nó đang cho chúng ta một cái xu hướng trung hạn ngắn hạn dài hạn đang tích cực nhưng tuy nhiên thì chúng ta cần phải thêm một số các điều kiện khác nữa bởi vì một số các bạn xem đến đây thì các bạn nhảy vào các bạn mua rồi sau đó ngày mai ngày kia có thể nó bị lỗ các bạn lại đổ lỗi cho là cái việc mà ông này ông phân tích nó, nó đơn giản quá và cái này không đáng phải xem ở một số các bạn cũng chia sẻ là ôi rồi dạo này không biết là DVD chia sẻ phân tích nó quá đơn giản nhưng thực ra những cái đơn giản như thế này bạn học được bạn biết được nó là cái có thể giúp bạn kiếm được rất nhiều lợi nhuận rồi có thể bạn học rất nhiều cái phức tạp nhưng nó không kiếm cho bạn lợi nhuận thì rõ ràng uh, chúng ta thấy rằng là nó không đáng để chúng ta à, tiếp tục theo dõi bởi vì nó không kiếm cho bạn lợi nhuận quan trọng là lợi nhuận và rủi ro đúng không đầu tư quan trọng nhất là lợi nhuận và rủi ro thế ở đây chúng ta thấy là một số cái mảng mà chúng ta là FPT ở FPT online cũng đã bắt đầu có cái lãi đúng không đã có lãi trong quý 3 và đặc biệt là chúng ta thấy là chi phí đầu giảm tức là cái vấn đề ở đây là à, công ty đã có gì ạ có những cái à, à, công nghệ đưa vào để giúp cho cái việc là Ờ, giảm giảm thiểu cái cái ờ, chi phí đây là những cái phần rất quan trọng thế thì để phân tích về FPT về cơ bản đó, thì trong một cái chia sẻ này có lẽ là không đủ thời gian để chúng ta phân tích nhưng tuy nhiên thì Dũng sẽ cho chúng ta một cách nhìn khách quan về FPT thế thì ở đây nếu các bạn vào cà phê F thì chúng ta sẽ thấy rằng là ờ, với cổ phiếu này thì chúng ta chỉ xem là một là kế hoạch doanh thu năm 2020 đó là 32.000 tỷ đó là con số rất là khủng khiếp và lợi nhuận sau thuế là 5.510 tỷ tức là con số này thông thường các bạn nhớ nhá thông thường là doanh nghiệp bao giờ cũng đưa ra kế hoạch doanh thu lợi nhuận thấp hơn kỳ vọng bởi vì nếu mà nó cao hơn kỳ vọng mà sau đó nó không đạt thì dẫn đến một cái tình trạng là cổ đông sẽ không ưa hoặc là à, bản thân nhà đầu tư họ sẽ thấy là những điều đó nó tạo ra sự thất vọng nên bao giờ cái phân tích về về cổ phiếu phân tích về cổ phiếu thì chúng ta biết rằng là doanh nghiệp đưa ra hoặc là các uh, chuyên gia đưa ra bao rộng thấp hơn kỳ vọng các bạn nhớ nhá bao giờ cũng thấp hơn kỳ vọng rất nhiều thế thì bây giờ chúng ta nói về chất xúc tác của FPT đó là gì đó là mảng công nghệ hiện tại chúng ta biết rằng là 4.0 là một trong những cái uh, lĩnh vực mà phần lớn trên thế giới đúng không ạ trên thế giới bây giờ áp dụng 5G vào rồi ạ 5G vào để sản xuất 5G vào để hoạt động kinh doanh hoạt động thay đổi toàn bộ công nghệ thì FPT là một trong lĩnh vực mà chúng ta thấy là cái mảng công nghệ nó chiếm tỷ trọng 42 tức là đây là một trong lĩnh vực thực sự là quan trọng và nó giúp cho cái đòn bẩy của FPT trong thời gian tới có thể tạo ra mức doanh thu lợi nhuận đột biến bản thân là FPT đang đầu tư ra nước ngoài rất là lớn ở như ở Mỹ ở Nhật Bản và một số các nước khác và đây chính là con gà đẻ trứng vàng cho FPT trong thời gian tới nhưng tuy nhiên thì tất cả mọi thứ nó tuyệt vời đến bao nhiêu thì chúng ta cần phải xem doanh thu lợi nhuận nó có tự tăng trưởng hay không đúng không chúng ta cần phải xem là doanh thu lợi nhuận chứ không phải chúng ta cứ nói là nó là tốt nó là tuyệt vời nó là thế nào chứ nữa chỉ bây giờ chúng ta cần phải xem là thực sự FPT nó có cái tăng trưởng doanh thu lợi nhuận trong cái mảng của mình không thứ nhất chúng ta phải xem là tốc độ tăng trưởng về lợi nhuận doanh thu của các quý gần đây nhất chúng ta nhìn ở trong quý gì ạ à? trong quý 2 năm 2020 thì chúng ta thấy là à, với doanh thu là hơn 6.000 tỷ và quý 3 là chúng ta cũng đã thấy có quý 2 cũng đã quý 1 và quý 2 đã có sự tăng trưởng ở đây chúng ta cũng nhìn xem là quý gì ạ à? quý 1 lợi nhuận là 7.400 747 tỷ đúng không và quý 2 đó cũng là 878 tỷ ở một cái doanh nghiệp á, khi mà chúng ta phân tích theo đà tăng trưởng á, thường thì mọi người sẽ tính là tính ở tương lai ở mức xa hơn chứ ở chung và dài hạn với cái tăng trưởng thì chúng ta sẽ tính là hai quý gần nhất xem là có sự tăng trưởng hay không và cái quý đó có sự tăng trưởng so với ờ, cùng kỳ năm của nó giả sử như quý 2 năm 2020 xem là có sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2019 hay không nếu các bạn xem xét ở đây thì chúng ta thấy là thực sự những cái đơn giản như này như mọi người thì thường chúng ta không quan tâm bởi vì chúng ta muốn là phải phân tích xa xa đúng không phân tích là là phải dự đoán tương lai những cái hiện tại bạn không dự đoán được thì đừng có nói là nói về tương lai bản thân như là chúng ta gọi là William O'Neill đúng không William O'Neill ông cũng chỉ phân tích uh, về các quý hiện tại đúng không chúng ta chỉ thấy là ông phân tích rất là Ờ, kỹ các quý hiện tại xem là tốc độ tăng trưởng ở các quý hiện tại có cao hay không đặc biệt là nó cao hơn so với quý trước hay không thì chúng ta thấy là so với quý 2 năm 2019 thì rõ ràng là quý 2 năm 2020 đã có sự gia tăng đáng kể đúng không ạ và chúng ta đang kỳ vọng vào quý 3 năm 2020 liệu có sự tăng trưởng đột biến hay không thì tất cả cái việc mà chúng ta phân tích một cổ phiếu để biết xem là trung hạn ngắn hạn nó có sự tăng trưởng mạnh không thì chúng ta cần phải xem xét cái quý hiện tại nếu quý hiện tại mà nó không có sự tăng trưởng thì không có lý do gì để các bạn có thể mua vào để chúng ta có thể à, đầu tư chung và dài hạn được bởi vì cái điều đó nó thực sự là vô lý bạn biết không điều cái quý hiện tại nó không tốt rồi thì nếu chúng ta cứ tiếp tục đầu tư và chúng ta kỳ vọng thì nó thực sự vô lý bởi vì trong phân tích về SA hoặc là phân tích kỹ thuật của DVD thì các bạn biết rằng là cái quan trọng nhất đó là cái big boy hay nhà tạo lập họ có tham gia vào hay không nên ở đây chúng ta thấy là cái quý này quý 3 năm 2020 là quý một quý cực kỳ quan trọng để biết là cổ phiếu này có sự tăng trưởng bước vào một chu kỳ chung và dài hạn hay không thì bây chúng ta sẽ phân tích uh, một chút ạ thế thì uh, với cổ phiếu mà nó nằm ở trong giai đoạn 2 đây chúng ta gọi là nếu những ai học về đầu tư mình nhà vô địch của Dũng thì bạn biết là cổ phiếu nằm trong đoạn hai những cổ phiếu mà nó vượt qua đáy tức là đáy ở đây là 35 lên đến 50 càng cao thì càng tốt đầu tiên chúng ta nói là ít nhất là 25 phần trăm và càng cao thì càng tốt đấy là cái điều kiện đầu tiên và các bạn có thể thấy được cái thứ hai là chúng ta thấy xu hướng về trung hạn dài hạn và ngắn hạn nó phải bước vào chu kỳ tăng cái thứ ba nữa thì chúng ta cần phải nắm rõ được đó là nó phải vượt qua đỉnh 52 tuần vậy nếu chúng ta dự đoán một cách chính xác là liệu cái lợi nhuận của FPT trong cái quý 3 này có sự tăng trưởng đột biến hay không thì điều đó thực sự là nhiều lúc doanh nghiệp chúng ta biết rằng là có thể hoạch toán sang quý sau nữa đúng không có thể hoạch toán lợi nhuận sang quý sau nữa hoặc là chuyển sang sang năm bởi vì doanh nghiệp không muốn tạo ra một cái gì đột biến mà có thể quý sau nó không đáp ứng được nên chính vì vậy thì nhiều lúc cái việc hoạch toán của mỗi doanh nghiệp nó có sự khác nhau đó là do hội đồng quản trị họ đưa ra khi mà hội đồng hội đồng quản trị họ đưa ra cái việc hoạch toán cái lợi nhuận cũng như doanh thu của doanh nghiệp nó sẽ tác động lên cái cổ phiếu đó trong cái giai đoạn ngắn và chúng ta biết rằng là việc mà chúng ta mua có thể sẽ rủi ro rất là cao thế bây giờ chúng ta sẽ phân tích vào một cái bước thứ ba trước khi mà chúng ta phân tích bước thứ ba thì chúng ta thấy là với cổ phiếu FPT thì chúng ta nhìn thấy chất xúc tác đó là gì ạ nói rõ hơn về chất xúc tác đó là công nghệ mạng công nghệ là hiện tại đang được uh, chiếm ưu thế bởi vì đây là cái mảng mà thực sự là FPT đào đầu tư rất là nhiều ở ra nước ngoài khoảng trên 40 phần trăm trên 40 phần trăm khoảng 42 phần trăm gì đó thì khi với cái mảng này nước ngoài thì chúng ta biết rằng là như ở Mỹ hoặc là Nhật thì việc mà áp dụng công nghệ đó là những lĩnh vực thực sự nó là cái sự tăng trưởng vượt bậc so với những nước mà có thể là cái tốc độ ờ, phát triển kém hơn nên chính vì vậy thì mảng công nghệ nó tạo ra cái lợi nhuận so với lợi nhuận trong nước ở Việt Nam nó sẽ cao hơn rất nhiều và hiện tại trên trong nước ngoài thì vấn đề áp dụng công nghệ vấn đề uh, áp dụng những cái thành tựu khoa học vào trong cái việc đầu tư cũng như là phát triển về mạng công nghệ nó là đang rất lớn bởi vì Covid đang diễn ra đúng không nó đang là tạo ra một cái sự thay đổi rất là là mới về ngành công nghệ nên chính vì vậy FPT cũng đang là hưởng lợi rất lớn nên Dũng tin rằng là việc mà uh, hưởng lợi từ uh, công nghệ nước ngoài ấy, tức là cái cái mảng đầu tư nước ngoài sẽ giúp cho cái à, doanh thu lợi nhuận của FPT có thể tạo ra mức tăng trưởng trong những quý tới đặc biệt là trong có thể trong năm tới hoặc là có thể dài hơn nên quy tuy nhiên thì chúng ta cần phải xem là cái tốc độ tăng trưởng so với quý hiện tại tại vì cái đấy mới là cái quan trọng nhất để xem chúng ta có đầu tư ngắn hạn hay không thế thì nếu chúng ta xem xét về dòng tiền thì chúng ta có thể phân tích như sau đầu tiên chúng ta thấy rằng là uh, thứ nhất là cổ phiếu đã vượt qua đỉnh 52 tuần đúng không khi là vượt qua đỉnh 52 tuần nên cái việc kỳ vọng vào cái sự tăng trưởng lớn của FPT trong thời gian tới sẽ là rất cao bởi vì đã vượt qua cái đỉnh 52 tuần mới biết là trong đầu tư chứng khoán thì đỉnh 52 tuần chính là đỉnh một năm mà nếu cổ phiếu đã vượt qua đỉnh một năm rồi thì chúng ta biết là cái xu hướng chung và dài hạn nó đang rất là tốt ok và tiếp theo chúng ta sẽ nói về mẫu hình à, nếu các bạn biết rằng là một số các bạn nói là về mẫu hình uh, ờ, tích tay cầm đúng không ạ à, các bạn biết rằng là mẫu hình tay tay cầm hay là mẫu hình biên độ thu hẹp hay một số mẫu hình khác thì chúng ta hiểu rõ về bản chất thực sự của dòng tiền lớn chúng ta hiểu rõ bản chất thực sự của dòng tiền lớn dòng tiền lớn chỉ tham gia khi mà xu hướng đi lên chẳng hạn nếu các bạn biết là nếu trong trường hợp ở đây là một cái phần ờ, gì ạ cái tách đúng không ạ cái, cái đây cái đáy tách của cái mô hình tay tay cầm thì cái tay tách này nó đi lên bây hình chữ V những cái mẫu hình mình chữ V thì cái độ tin cậy nó không cao bạn nhớ không bản thân là khi nó lên hình chữ V là độ tin cao nên khi mà điều chỉnh chúng ta thấy là điều chỉnh ở đây khoảng độ 13 phần trăm khoảng 14 phần trăm với việc mà đi lên khối lượng lớn như này chúng ta phải biết rằng đây là có dòng tiền lớn tham gia vào bởi vì chỉ có dòng tiền lớn tham gia vào thì cổ phiếu mới lên được và thứ hai nữa là trong quá trình điều chỉnh thì chúng ta biết rằng là nó đã có những cái đợt điều chỉnh nhưng khối lượng chúng ta thấy là nó à, tương đối thấp bởi vì việc mà nó rũ bỏ tất cả các nhà đầu tư bị thua lỗ ở vùng này các bạn nhá thua lỗ ở vùng này và những nhà đầu tư bị à, chốt lời ở vùng này đó là một trong chiến lược mà chúng ta biết là big boy sẽ rũ để rũ toàn bộ các nhà đầu tư khi mà họ cần phải bán ra thế về xu hướng chúng ta ở trong đoạn này thì cổ phiếu vẫn là xuống hướng sideways nếu việc mà chúng ta mua ở trong vùng này thì có rất nhiều trường hợp cổ phiếu có thể lao dốc xuống này các bạn nhớ dù là cổ phiếu tăng trưởng rất nhiều người mua theo kiểu chiến lược uh, gọi là mua đầu tư giá trị hoặc là mua để đầu tư dài hạn thì có rất nhiều cổ phiếu sẽ lao dốc nên với cái hệ thống phương pháp mà dvd chia sẻ thì các bạn sẽ không bao giờ mua ở vùng này cái điều thứ nhất là chúng ta thấy nhất là không bao giờ mua bắt đáy cái thứ hai là trong quá trình rơi này thì khối lượng nó cũng gia tăng thì rõ ràng chúng ta cũng sẽ thấy rủi ro rất cao bởi vì chúng ta không thể biết là cổ phiếu rẻ nhất hay không điều thứ ba nữa là cái xu hướng của này nó ngắn hạn thì có thể là nó có dấu hiệu hồi một chút nhưng trung hạn và dài hạn thì rõ ràng là chúng ta đấy đang là rất là tiêu cực thậm chí là nếu mà ngắn hạn ở đoạn này cũng là rất tiêu cực nên về cơ bản thì rõ ràng là không thể mua cổ phiếu trong loại này được dù giá rất rẻ tại vì cái việc mà như thế này nó có thể dẫn đến một cái việc mà tranh cãi giữa cái hệ thống phương pháp của DVD với một số hệ thống phương pháp nhưng với cái phương pháp này thì họ không bao giờ mua ở những cái vùng này các bạn nhớ nhầm và Dũng không bao giờ mua ở vùng này có phải thật ra là có mua ở vùng này hay không đó có mua vùng này không về cơ bản Dũng cũng sẽ không mua bởi vì thứ nhất là trong giai đoạn này thì cái những cái xu hướng của nó nó vẫn chưa rõ ràng cái thứ hai là một cổ phiếu mà nó từ cái đỉnh này nó nó lao xuống khoảng độ 14 phần trăm tức là tương đối sâu thì thường là một cái một cái mẫu hình của chúng loại là biên độ thu hẹp nó sẽ là gì ạ à? nó sẽ không có hiệu quả khi nó vượt qua cái đỉnh này nó lên có lẽ là nó cũng sẽ không lên mạnh các bạn nhá nó sẽ không lên mạnh bởi vì chúng ta biết là các big boy thì bao giờ họ thu gom sau đó giá rẻ nhất họ kéo lên khi họ kéo lên họ thấy là cái nhà đầu tư gọi là uh, bị thua lỗ ở đây vùng này rất nhiều nên họ không bao giờ họ kéo lên nữa mà họ cần phải rũ bỏ rũ bỏ đến hết các nhà đầu tư nhỏ lẻ thì họ kéo lên những việc mà cái nhóm nhà đầu tư bị thua lỗ vùng này và nhóm nhà đầu tư vùng này vẫn còn rất nhiều và thậm chí một số họ bắt đáy ở vùng này cũng là khá lớn nên việc mà họ cần phải rũ bỏ họ cần phải tích lũy thêm năng lượng trước khi họ bước vào một chu kỳ mới thì trước khi bước vào chu kỳ mới bạn biết rằng là cổ phiếu này đã có những cái lần rũ thứ nhất khi mà lần rũ lần nhất cái khối lượng không ai bán ra tuy nhiên ở một cái đèn này rất là ngắn nên để đảm bảo cho cái việc mà cổ phiếu có thể đi lên bền vững thì họ lại tiếp tục kéo lên và rũ một cái lần tiếp theo lần này thì chúng ta thấy là cổ phiếu cũng rũ khá là mạnh khối lượng giảm tức là giảm khá là sâu nhưng khối lượng không có sự bán tháo đây là chúng ta thấy là đây là một trong chúng ta một tín hiệu chúng ta gọi là test à. các bạn nhỉ đây là một trong những tín hiệu chúng ta gọi test à, trong đầu tư chứng khoán chúng ta thấy là những cái quá trình test đáy ở đây chúng ta là khối lượng ở đây gia tăng rất là mạnh đúng không nhưng cái quá trình test lần này nó không có sự bán tháo các bạn nhớ không có sự bán tháo Đấy, thì những cái việc mà test như này đây là một trong những cái điều để chúng ta biết là cái cổ phiếu một là đang hình thành xu hướng lên xu hướng về ngắn hạn đang cho chúng ta thấy là tích cực xuống hướng trung hạn và dài hạn cũng đang cho chúng ta thấy xuống tích cực ở đoạn này đó nhớ mà thế là mô hình đây là một cái gọi chúng là mô hình biến động em khi nó lên đến đây nó phải kiểm tra lại nếu cái quá trình kiểm tra lại khối lượng lớn và giảm sâu thì cái khả năng thất bại là rất là cao tiếp theo các bạn thấy là Dũng luôn luôn nhắc đến dấu ấn dấu ấn trong cái phương pháp của Dũng đó là một cái phiên có khối lượng và giá tăng Đấy, đây là dấu ấn và cái dấu ấn này thì thực sự nó chưa quá mạnh nhưng tuy nhiên thì để đảm bảo cho cái việc mà nó kiểm tra một lần nữa thì đây chúng ta thấy là quá trình test thế thì việc mà chúng ta mua ở những cái phương pháp đó là chúng ta bỏ qua cái phần khối lượng này thì chúng ta không thể đo lường xem là cổ phiếu có tốt hay là cổ phiếu xấu bởi vì chúng ta không thể biết rằng là thực sự khối lượng của nó đang là tích cực hay tiêu cực nên chính vì vậy thì việc mà nó kiểm tra một lần nữa đây là những cái quá trình kiểm tra gãy cái đường SMA 20 tại vì những cái đường SMA 20 này làm cho rất nhiều nhà đầu tư thấy ờ, hoang mang sợ hãi trước khi mà chúng ta gọi là điểm xác nhận đây là gọi chúng ta gọi là sau khi mà nó tạo ra những cái điểm dấu ấn này thì chúng ta gọi những cái vùng này là những cái điểm pivot đây là những cái, cái dấu ấn siết chặt về cổ phiếu bởi vì đây là cổ phiếu blue chip nên cái khả năng siết chặt ờ, biến động thu hẹp nó sẽ không giống như cái cổ phiếu mà có độ thanh khoản thấp các bạn hiểu không ạ thì việc mà nó tạo ra một cái biến động như này thì đây gọi là cái điểm mua tối ưu thế khi bạn mua cái điểm mua tối ưu này thì điều gì sẽ diễn ra thứ nhất là cái độ an toàn cao hơn so với điểm mua khác bởi vì cái vùng này này nó là vùng hỗ trợ thế tại sao lại không mua ở đây rẻ giá nó rẻ thế tại sao mua ở đây giá nó rẻ hơn thế thì việc chúng ta quan trọng nhất thì chúng ta phải đầu tư xu hướng xu hướng là bạn xu hướng mới thành công và chúng ta biết là xu hướng mới là quyết định khả năng thành công của chúng ta khi mà chúng ta đầu tư vào vùng này thì nếu cổ phiếu đã, đã ở đây thành công rồi thì chúng ta biết rằng là đến đây nó phải lên đến là 60 70 thậm chí 100 thế thì nếu chúng ta mua ở đây có thể nó sẽ rơi xuống hoặc là chúng ta mua ở đây không biết bao giờ lên nhưng nếu chúng ta mua ở đây thứ nhất là chúng ta sẽ giảm được cái gì ạ chi phí cơ hội bởi vì các bạn không phải mất mất thời gian đợi chờ trong đó từ đây đây bạn đã lướt sóng được bao nhiêu cổ phiếu hoặc là bạn ở trên thị trường càng lâu thì cái rủi ro nó càng cao cái thứ hai nữa là bạn thấy là bạn mua ở đây bạn sẽ biết là cái nhà đầu tư hay nhà cái đã thu gom được rất nhiều cổ phiếu rồi bây chúng ta sẽ đặt về cái lợi nhuận và rủi ro trong cái điểm mua này thứ nhất chúng ta sẽ nói là khi mà chúng ta mua thì bạn đừng có nghĩ là cổ phiếu sẽ tăng mạnh nhất bởi vì thứ nhất là nó sẽ có những cái rủi ro đó là rủi ro về rủi ro về thị trường chung rủi ro về những cái diễn biến thị trường uh, chứng khoán thế giới và thậm chí là rủi ro về cái kết quả kinh doanh vào quý 3 năm 2020 bởi vì một cổ phiếu thì nó sẽ có hai mặt thường thì nó nó đi trước nếu bạn nhé thường nó đi trước kết quả kinh doanh khoảng độ từ 3 đến 6 tháng có rất nhiều cổ phiếu thậm chí đi, trước hàng hàng quý nên chính vì vậy thì bạn biết rằng là đầu tư cổ phiếu không phải là chúng ta nhìn đến kết quả kinh doanh cổ phiếu tăng mà bao giờ thường nó phản ánh trước các bạn ạ nên việc mà nhiều phân tích cái kết quả doanh thu lợi nhuận nhiều lúc là nó sẽ không thực tế khi mà chúng ta thiếu cái phần gọi là mẫu hình này mẫu hình hay chúng ta gọi mô hình Đấy, mỗi một cổ doanh nghiệp thì nó có mô hình khác nhau môi hình kinh doanh khác nhau thì cổ phiếu nó cũng có mô hình này dựa vào ba quy luật đó là quy luật đầu tiên là quy luật cung cầu quy luật cung cầu là chúng ta sẽ xem là thực sự đến trên vùng này nó vượt qua đỉnh giá ở vùng này nó đã thu hẹp hay chưa nó đã tích lũy hết hay chưa với những cái dấu ấn như này với những cái khối lượng lớn như này thì cái việc ở đây nó đã thu hút hay là tích lũy gom hết các cổ phiếu người nhà đầu tư bị thua lỗ ở đây chưa những nhà đầu tư ở đây họ chốt lợi nhuận chưa những nhà đầu tư ở đây họ đã bán ra chưa để cho chúng ta biết rằng là cái điểm đây là điểm an toàn bởi vì nếu họ vẫn còn một lượng lớn nhà đầu tư nhỏ lẻ họ bán nữa thì đây là những cái áp lực bán ra rất là lớn nên rủi ro của chúng ta rất là cao nên cái điểm này chúng ta gọi là điểm mua tối ưu và độ an toàn cao nhất thay vì chúng ta mua điểm này đợi rất là lâu sau đó thì có thể có những lúc có hòa vốn hoặc là mua ở những cái điểm đâu đây đó thì có thể chúng ta thấy rằng là rõ ràng là chúng ta mất bao nhiêu chi phí cơ hội thứ hai nữa là rủi ro rất là cao cái thứ ba nữa là chúng ta cũng không biết bao giờ lên nên chính vì vậy thì đây mới là cái thời điểm mà Dũng khuyến nghị các bạn có thể là tham gia ở đây thứ nhất là chúng ta nói về rủi ro rủi ro với cổ phiếu này thì nó thấp hơn tất cả rất nhiều các cổ phiếu mà nó chúng ta mua ở đây thứ nhất là chúng ta thấy là khi nó vượt qua một cái đỉnh ở đây chúng ta ở vùng hỗ trợ ngắn hạn thì rõ ràng là nó đã có quá trình test khi mà thị trường sung xấu đã test rồi thì khả năng đã chúng ta thấy là rõ ràng test ở đây mà nó không bán tháo ra thì cái điểm này nó độ an toàn rất là cao cái thứ hai là nếu trong trường hợp mà cổ phiếu bị lỗ đúng không bị lỗ thì Dũng đã chia sẻ các bạn nguyên tắc của Dũng là khi mà chúng ta mua thường nó sẽ bước vào một cái quá điểm à, à, đường chạy cao tốc luôn nhưng trong trường hợp nó có thời tiết xấu thì lỗ thì trong thời điểm này Dũng bán là ba phần trăm các bạn nhớ nhá các bạn mua ở đây ba phần trăm các bạn đã bán bao nhiêu bán À, bốn phần trăm các bạn bán mượn ba phần trăm tức bán 30 phần trăm giả sử như nếu các bạn có 10 cổ 10.000 cổ phiếu thì bạn đã bán bao nhiêu ạ bán 3.000 rồi và nếu các bạn lỗ 6 phần trăm bạn bán nốt 3.000 và nếu các bạn lỗ 8 phần trăm thì bạn lỗ bán bao nhiêu bán nốt cái số còn lại tức là bán nốt 4.000 còn lại vì việc mà cổ phiếu bạn mua ở đây nó bị gãy vùng này đấy nếu trong trường hợp xấu nhất nó gãy vùng này các bạn nhớ nhá nó gãy vùng này thì các bạn bán có cái gì mà các bạn phải ấy như một số người thì thấy nó rẻ nó mua vào nhưng với cái hệ thống phương pháp của Dũng thì sẽ không bao giờ mua khi nó rơi xuống đây nó rẻ đúng không rơi nó rẻ thế thì câu chuyện thứ hai là một số các bạn thấy thấy rằng là nếu trong hợp nó một số trường hợp nó test lại đây sao nó không lên nó test lại đây sao nếu nó chưa vi phạm thì bạn vẫn cứ giữ và có thể một số trường hợp nó quay trở lại thì chúng ta lại mua tiếp tục các bạn nhớ nha nó test lại nó quay trở lại nó mua tiếp cực giống như cái cổ phiếu BIDB hôm qua Dũng chia sẻ đây chẳng hạn là các bạn nhìn đấy nếu đây nó đang lên này nó test lại thì chúng ta có thể quay lại chúng ta mua còn nếu chưa vi phạm thì chúng ta vẫn cứ giữ nên ở đây chúng ta thấy là việc mà mua bán theo này một là an toàn thứ hai là cổ phiếu sẽ bước vào một chu kỳ tăng bạn không phải lo lắng không phải sợ hãi không phải uh, có những cái cái tính toán tất cả bởi vì cái việc mà chúng ta phân tích đây là dòng tiền lớn đây là dòng tiền có tổ chức nên bạn biết là xu hướng ngắn hạn xu hướng trung hạn xu hướng dài hạn và thứ nhất là chúng ta có những cái tỷ lệ đảm bảo rủi ro ở đây rất là cao à, có thể một số các bạn hỏi là nếu chúng ta ở đây chúng ta mua như nào thì để đảm bảo cho cái việc mà mua bán ở đây thì vì cổ phiếu đã à, cái điểm này nó qua để mua rồi nếu ngày mai nó tăng tiếp thì Dũng sẽ khuyên không khuyến nghị các bạn mua ở vùng trên này bởi vì Dũng chỉ mua khi nó vượt cao nhất khi nó vượt qua cái điểm này, này ít nhất là 5% à, trên 5% là Dũng sẽ không mua nữa uh, trên 5 phần trăm Dũng không mua nữa bởi vì lúc đó nó sẽ có thể test lại nó làm do Dũng phải bán ra này nên chính vậy thì bạn biết là một phương pháp mà nếu chúng ta hiểu thì chúng ta sẽ mua đúng thời điểm cái thứ hai là rủi ro rất là thấp cái thứ ba là cổ phiếu có thể tạo ra một bước tăng tốc và tăng rất mạnh và cái thứ tư nữa là chúng ta có thể là giảm được rất nhiều chi phí cơ hội đúng không? bởi vì chúng ta càng ở ít trên thị trường thì khả năng chúng ta sẽ làm sao khả năng chúng ta sẽ giảm được rủi ro rất lớn bởi vì thị trường nó biến động khá là mạnh nó biến động nó dao động rất lớn và chúng ta bảo là đầu tư 3 đến 5 năm thì rõ ràng chúng ta sẽ gặp rồi nhiều do thế thì với cái mẫu hình này thì nếu cổ phiếu mà nó tiếp tục tăng tốc khoảng 20 25 phần trăm thì về cơ bản thì một số cổ phiếu nó sẽ gì ạ à? nó sẽ dừng ở 20 đến 25 phần trăm và nó có thể tích lũy từ, từ 3 đến 5 tuần hoặc nhiều hơn thì lúc đấy chúng ta có thể chốt một phần lợi nhuận rồi chốt khoảng 50 phần trăm lợi nhuận và chúng ta đợi quá trình tích lũy chúng ta lại quay lại sau đấy là chiến lược và đầu tư rất là an toàn rất là là là là thực sự là rất là, là tuyệt vời đúng không ạ bởi vì chúng ta sẽ luôn luôn đảm bảo cái lợi nhuận chúng ta một cách an toàn kể cả các bạn có 5 tỷ 10 tỷ chúng ta vẫn có thể sử dụng chiến lược này trừ khi các bạn có 1.000 tỷ thì Dũng sẽ có thể sử dụng chiến lược khác đó là chiến lược mà chúng ta mua gọi là là cổ đông chiến lược hoặc là chiến lược nào đó mà chúng ta gọi là chúng ta là những cái nhà đầu tư quản lý quỹ thì chúng ta sẽ sử dụng chiến lược khác nhưng với chiến lược này thì có thể giúp cho bạn đặc biệt là các nhà đầu tư cá nhân kiếm được lợi nhuận một cách đơn giản nhanh chóng an toàn và thấy thực ra rủi ro rất là rất thấp một lần nữa thì xin cảm ơn quý vị các bạn đã lắng nghe theo dõi cái chia sẻ cổ phiếu FPT trong chương trình này nếu các bạn thấy hay các bạn thấy bổ ích thì hãy ờ, chia sẻ video này cho nhiều người khác được biết và hãy ấn ấn vào cái phần đăng ký kênh ở phần dưới nhớ ấn chuông nhá ấn chuông bởi vì rất nhiều bạn không ấn chuông nên khi mà Dũng phát thì bạn không không nhận được video của Dũng nên chính vậy hãy vừa đăng ký kênh và ấn chuông để mỗi lần Dũng phát thì bạn sẽ là người đầu tiên có thể ờ, biết được ờ, cái cổ phiếu này tuyệt vời như nào và bạn có thể tham gia bởi vì tránh bỏ lỡ những cơ hội khi mà cổ phiếu tăng rất là mạnh rồi các bạn mới hỏi là có mua đấy không thì lúc đó thực sự là không thể trả lời cho các vị các bạn được nên hãy ấn chuông và hãy đăng ký kênh để theo dõi những cái video tiếp tục Dũng chia sẻ trong thời gian tới và FPT là một cổ phiếu thực sự đáng để chúng ta có thể theo dõi và đặc biệt là trong trường hợp mà nó có thể test lại chúng ta có thể mua vào sau quá trình phục hồi nha test lại thì sau có thể mua hồi à, cuối cùng xin cảm ơn quý vị và các bạn và chúc các bạn có ngày nghỉ tuyệt vời xin cảm ơn xin cảm ơn và xin cảm ơn